Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of hay là còn gọi là Linh Hà Lan Kênh này đã ờ, thành lập rất là lâu và Linh chân thành cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình ủng hộ theo dõi để ờ, Linh có thêm động lực làm những cái clip mới Hôm nay gia đình của mình thì sẽ đến một cái công viên ờ, cổ rất là nổi tiếng ở Hà Lan à, như là linh đã nói trong một số clip trước liên quan đến cái uh, công viên này giống như clip là đi chơi um, uh, tàu siêu tốc trong công viên cổ nè rồi uh, à, nghìn lẻ một đêm nè rồi uh, vào công viên được hai anh đẹp trai theo theo đuổi thì uh, nó nằm trong cái series của cái uh, công viên này à, bây giờ thì linh sẽ quay cho mọi người toàn cái cảnh bao quát công viên rộng lớn ở chỗ này và à, linh à, mọi người đừng có bỏ lỡ cái khoảng khắc đi vào cái chỗ uh, gọi là cái cái khu vực cực kỳ cực kỳ đẹp luôn ở cả nhà ở cái phút khoảng 14 đó cả nhà thì mọi người hãy đợi đến cái lúc đó và mọi người hãy theo dõi đừng cũng đừng có lướt qua nha tại vì có những khoảng khắc rất là đẹp mọi người lướt qua thì sẽ rất là uổng đó mọi người nhìn đi cái công viên này nè bây giờ trời tháng 2 thì à, nắng cũng đẹp cho nên à, linh quay được những cái cảnh vật nó đẹp hơn là cái clip mà um, um, chơi trò um, uh, ờ, tàu lượng siêu tốc trong công viên cổ mọi người thấy không ở đây vào buổi tối họ sẽ có chương trình nhạc nước và linh cũng sẽ có một cái clip riêng về chương trình đó cho cả nhà xem nữa bây giờ xin mời cả nhà theo chân linh nhé nếu uh, cả nhà tìm một những cái chuyến tàu lượn siêu tốc thú vị nè hay là những cái chuyến thêm tham quan đầy mê hoặc hoặc là những buổi ờ, biểu diễn công viên ngoạn mục à, thì nó có tất cả công viên này một cái công viên giải trí lớn nhất ở Hà Lan xin mời jullie die teksten? komen zo kennen ik Ja. Kennen jullie nog meer teksten? Om mee te zingen. Ik heb nog wel een mooie tekst voor jullie. Doei doei. Als jij die ook kent dan, tenminste. Die tekst van, uh, van Oeh. Oeh. Ik zeg Oeh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Zo'n tekst van Oeh, van hele lange Zo'n zo koor die zo'n uh, achtergrond uh, Oeh doet. Van proberen. Oh, sorry hoor. Sorry. de dirigent. Dus daar, daar wordt toch gewoon een fast. kom, snel. Stuur snel voor fantasievaarder die we goede we zitten helder de eerste weg als lekker te liggen. Nou gaan wij. Ik ga niet afstaan, ik kijken wat This is as far as you go. Ik stop deze tour. Ja, ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? Oh jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia! Nee, nee, nee, すてきだよ Gebuche. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh cho đến giây phút này. À, nếu cả nhà thích thì hãy à, cho Linh một like, share và subscribe nhé.